Ai thì nói lùn Còn Lộn bằng vậy Hãy subscribe không bỏ lỡ những video để mình xem Để nó ốp bãi cần luôn Giá rẻ Chơi bời Chơi bời chỉ có đi đến đi phải đi cắm ký thôi mà Nãy giảm thành xuống nhắm rồi đánh thanh này đánh thanh nè tao xuống đây ông ơi cái, cái đánh thanh ag đó đi thường không có món chung nhắm Quá không? không bắn cay không ơi con mẹ đâu đấy đây đây mà con nào nhấu thì chúng ta phải nhắm luôn trên đầu số 4 kìa phía sau Hey. đi đi mì ơi, có bóng có nước rồi? Huy Ăn nào, ăn nước từ tôi Có thể đi em yêu Anh nhảy vào cái nơi này, anh thấy nó Đi đi Nè, cái này chúng nhắm nè, mới quăng nè Nè, nó đi tụi mình tụi mình ném rồi cái xác nãy á ờ, cái ông kia đấy cứt thứ ba cái gì cũng Ủa em vừa chạy qua này xong chết này thôi Ui, mãi mới được bắn mắt các bạn Điên à, cái gì 5 giờ Đằng sau kìa Nick này chơi 5.000 giờ đấy á? 5.000 giờ ít quá cái gì Quá lồn Còn Bằng dứa vậy Thì phá tròn anh em mình bay xuống chỗ này á thì mẹ chỗ này tôi chưa nhảy bao giờ luôn đấy để đâu bay thử đi bay thử lần cho vui bắn giỏ với lâu chết như thế này nào đó là này trên nào chỗ này kéo bay luôn bắn solo thôi bắn squad là nó hay mình nghèo ừ, bắn solo là nó đầu tôi mấy ông ơi ê thằng nào thằng nào sẽ đầy cái nào này đây đây đây có thằng ở dưới nè thằng ở dưới mấy ông ơi mặt trước mặt trước mặt trước mặt thôi à dùng góc không dùng góc nè ok ok ok ok ok tôi nhìn này tôi tôi bòi ok à ok bên kia còn cuối cùng có ok á